Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video và đừng quên để lại cho Khải một like chơi anh em ơi. Và sau khi anh ờ, tất cả chính và em My năm độc ờ, cho hạt của Khải lên 120 hết rồi thì bây giờ Khải tiếp tục. Vừa rồi được anh ông anh ờ, Đoàn Thanh Bình donate cũng như là anh cho à, xe đây thiếu được một ạng nữa anh donate cho anh ok và nói chung anh cũng đã donate rồi thì em cũng cảm ơn anh nhiều nha à, khải tiếp tục anh tiếp bạc này thiếu năm cho nên cho lên 120 luôn đây thiếu năm cho nên cái lâm bóng của Khải này em ơi đó nấu 12 k 3 12 k 9 à, ok anh ơi để em dứt uh, em đang gom thủy tinh em đang gom thủy tinh khoảng tầm 50 viên nữa thì mới đã mới ép được anh ơi 50 viên 50 viên mà nhân cho 220 một viên thì em khoảng tầm 11 kim nữa thôi em mua thủy tinh nữa mà không ai bán lại mua thôi em em sẽ mua thủy tinh uh, ờ, 50 viên nữa mở túi đã em mở cho xong mới ăn được anh em ơi à, cái bông à, hồng à, lục này nè bông hồng lục thì một ca cái em có đủ rồi giờ em mở thêm mấy cái túi hộp ho vô lan á kiếm thêm ngàn hoa hồng trắng một nghìn hoa hồng vàng và một nghìn hoa hồng đỏ nữa anh Vinh nè Khải có đại gia chống lưng ạ à. <laughs> ok anh Thạch ơi đại gia nhà đâu có mấy anh em trên kênh mến anh em donate rồi tiếp tục anh Vinh rồi anh <laughs> hello anh Thạch nha đại gia vậy anh em trên kênh em toàn anh em cũng bình thường mà đại gia vậy anh em mến donate 500 k triệu anh yêu mình anh ơi <laughs> có đồng đại gia hôm trước em cũng donate ờ, được nhiều anh em donate nhiều lắm anh anh ờ, đoàn thanh bình này cũng vậy donate em khá là nhiều đánh bốt ra đường ngon quá sao không đánh tiếp anh khải à, lúc nãy ra rương rồi nè nói chung là theo mà khải dự đoán cũng như là anh em trong ban dự đoán á, thì cứ một con một cái rương bót hồng kim môn phái á, thì nó dao động ở khoảng tầm 15 đến 20 con và ban mình ăn ăn được rương rồi nên là sẽ không đánh nữa tại vì là bây giờ có đánh thì nó không có ra ít nhất nó phải lên từ giai đoạn 15 đến 20 cái con bót tiếp theo thì nó mới bắt đầu ra rương nè nên là ban mình sẽ đợi vào ngày mai sau khi sau khi kết thúc là boss thế giới năm con và ví dụ như bang nào đánh thêm 5 con nữa thì lúc đó bang mình sẽ đánh tiếp còn không thì thôi anh ơi chứ tại vì là đánh ít nhất phải con 15 đến 20 thì nó mới có có rương tiếp đó theo cái chu kỳ ở đó nè nếu anh em nào có theo dõi trên kênh khải anh em sẽ biết nó theo chu kỳ nó ra rương nhưng phải là muốn ra là ra đâu nè đó tại vì vừa rồi ra rương rồi thì ít nhất chu kỳ nó sẽ quay lại từ giai đoạn 14 đến 15 con mid boss không rương thì giai đoạn từ 15 16 17 18 19 20 năm cái rương đó sẽ chắc chắn ra rương đó nó có tỷ lệ vậy dân tộc anh thiếu lâm nha anh em khả năng mở túi anh em ơi anh em ơi đi rồi xô à, gái này uh, này cái gì uh, thiên nhẫn anh khải có mua phôi đao kim ông lúa không chắc không bán không? chắc mà không bán bán cho anh phong ca này em ơi bán cho anh cây cũng được bán nhà cũng được bán trong bàn được rồi Rồi sâu này Tiếp tục cho bạn đi đồ sâu ngay anh này bảy kim bảy kim là bảy nghìn sâu nè Hello này mới vô nha, anh em đang xem cho khả một like chơi nha anh em ơi Ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ Khải nha em ơi Chúc bạn yên bình nha em ơi Rồi, tiếp tục đó, sẵn sàng như anh em, tự nhiên trung tâm Lúa bán cho anh em trong ban rồi, thôi cũng được sao để mình nói bán mà không thấy bán, không thấy nói gì thôi Rồi, dây này dây vĩnh cửu rồi đầy đủ nguyên liệu dứt ghép bó hồng vĩnh cửu dứt dứt dứt dứt dứt dứt dứt rồi bắt đầu công đoàn anh em vinh anh em à anh em đang xem trong live chia sẻ chơi nha đó chủ yếu kiếm cái này thì tinh anh em à thì tinh với lại phôi ăn ba chỉ hơn ơi chưa hết mà chưa thấy gì rồi hơn ờ, ba uh, chục cái rồi thì tinh làm cho ít thì tinh nào làm cho hai chục viên thì tinh là êm luôn anh em hai chục viên thì tinh là êm luôn chưa có được gì thêm nữa luôn lên cấp nè thám thiên ăn băng cúc chị hòn bài ăn băng cúc chị hòn nữa hai cái cúc chị hòn luôn đồ đại trời chưa giết thử tình luôn em ơi đen vậy đen vậy làm ăn đông làm ăn bách sổ đen nữa rồi một viên thủy tinh này hiện tại cái đang anh Evan nhận hạt thứ năm nha anh em ở này anh Evan trong chắc khai cũng chuyển về thiên nhẫn thôi em ơi thiên nhẫn loạn cho ba vấn đề là đại thành 12 ít á phải mát thì nó mới ngon chưa mát thì chịu thôi kỹ năng này ngon một cặp kỹ năng mới có một viên thì tinh là hơi ít nha mới một viên thì tinh là ít vậy mới một viên thì tinh này Rồi, nó ra gì đâu không mà ta Chết tôi à Chẳng bởi xấu dân Có một riêng thì tên à Gần 300 cái rồi, có một viên thì tên à What the hell Đừng À, một bộ kỹ năng nữa ui hai bộ kỹ năng, ngon Làm này dư quốc chứ làm gì giờ Xe ăn mắt hết rồi nè Nằm đọc người mười mắt hết rồi chịu ăn được mấy bộ anh mấy đó rồi tiềm năng cũng được tiềm năng cho nó mát cũng được 400 cái rồi mà có một viên thì tin à ảo tung chảo em ơi một cái bí kíp rồi nhỏ vậy thì nó lộ rồi gần 500 cái rồi vãi lên gì đen vậy thằng nam chăm cá thằng nam hai viên thủy tinh trời ơi mừng hú vía lên đi ít nhất phải hai chục viên thủy tinh cái nam đen vậy trời hai viên thủy tinh là vãi thiệt quá nhỏ quá nhỏ một cuốn sách quyển 2 quyển 2 triệu rồi hai nước luôn một là ba bí kíp viên thiền tinh Ôi, 400 cái 600 cái rồi nè em ơi nhỏ quá thiền tinh gì có ba viên mà ta vãi liền vãi trướng ít thiền tinh vậy hồi trưa anh em thấy không ăn khá là nhiều mỗi ăn ít nhất phải mười mấy viên thiền tinh thì mình nữa ngon hai bộ hai bộ thời gần một ca cá là một cái ba viên thiền tinh nè ảo vãi quá ít luôn Trời ơi Không thể tin được đây mà Có ba viên thủy tinh thôi Vãi chướng What the hell Xí thủy tinh vậy Sẽ ba viên thủy tinh người ta Trời ơi Chuyện hết máu quá trời thiếu lầm rồi mà Ôi trời tổng máu tổng kim không Chết rồi chết rồi Hôm nay toàn rồi Kiếm này toàn rồi em ơi Tổng máu tổng kim không là chết rồi boss được quá trời ba viên thì tinh rồi vãi thiệt to rồi em ơi cái này to này <laughs> áo vãi trời ơi anh cầm mới được có ba viên thì tinh anh em vãi thiệt thôn mà em thích thôn mà ok còn hai trăm mấy cái vãi thiệt nãy tâm thánh nó không tin tâm thánh kêu anh nghĩ sao nghìn cái được ờ, ba uh, cũng ba ba thì tin rồi không tin em à Ngọc bội Thứ ba gì tên người ta Toàn máu không à Rồi bốn viên Mừng vãi bốn viên Ít dữ ta Nhỏ quá nhỏ quá Quá ít luôn bốn viên thì tinh không thể tin được không thể tin được hôm qua khả năng đến mười mấy viên lận anh em gì cái bốn viên người ta trời ơi phú viên tiểu chết tôi chết tôi rồi trời ơi toàn máu máu gì đâu không à anh em chết rồi to rồi ôi mừng quá thêm được viên thành em viên năm viên rồi năm viên rồi phục ma ô kim điều năm viên rồi à? vãi vậy ô lên trăm hai mốt này lên trăm hai mốt luôn trời ơi <laughs> năm viên đúng năm viên luôn em à rồi chịu chết luôn á đèn vải đấy đúng được năm viên cái tin gì năm viên trời rồi yên tinh nè yên tĩnh nè yên tĩnh nè phúc yên nè tống kim nè bỏ hết bán này qua này khỏi chồng rương nè đám nè phố nó nợ luôn tới nó vứt rồi luôn dọn rương á anh mình gái trời ôi không có thủy tinh nhiều mà chỉ biết anh này lấy thủy tinh như là cấp độ cho xe thôi mà cảm giác anh lần này không có thủy tinh quá nhỏ chính là hám chính là hám bạc nhược ok tí bạc nhược sớm luôn rồi còn một bó bông cuối cùng một bó bông cuối cùng rồi bông cuối cùng được như đây nốt hàng này này đây một cuốn uh, bí kíp 120 rồi một cái rương một càng khôn một cuốn quyển xấu một mặt nạ một cục 500 triệu gì đây một cục phong binh <laughs> thảm thế cho cục phong binh là to này quay wow, nhân hiệp cốt Trời, nhân hiệp cốt thôi em ơi được anh em nhìn thấy tân rồi ít quá tiếp tục mở cái ờ, này đúng rồi tiếp tục mở cái 50 ờ, cái ngăn khăn tròn mẹ tặng này em ơi kiếm thì tinh này trời ơi thì tân ít quá khăn tròn mẹ tặng này một cục 500 này ngon cho xe cánh luôn hợp lý đá phát sáng cột 300 đấy bàn nhược bàn nhược mở chớ mở chớ em mở hết mà ôi không ổn mưa ổ trống ok chặt rương rồi rồi chặt rương hết rồi đem được cái tí các bạn cho nó giữ này nọ đó cái này nhỏ quá em ơi được năm viên thì tinh rồi khá là ít quá ít luôn em đã anh em mình được năm viên thì tinh này quá ít tới đau đào làm cho lệ hùng anh phải rơi an trong trầm vang từng hồi linh vua đại chiến thơ thành đại lý hay tương dương lửa trần loạn năm về thì tân đi quá giờ này em ở đâu từ phong lãng ta tìm được người thiên phú đã gặp nàng xin lòng câu hồi phi về gian tớn nàng vẫn vâng ở nơi hẹn thề cùng trời quá nhỏ quá nhỏ quá nhỏ năm viên thì tân này là mình xấu đen thôi đâu anh đây đúng anh ơi đen và đói anh một nghìn cá được năm cục thủy tinh chịu rồi ừ quá nhỏ thiệt sự em ơi ơi được một cái nón kỹ năng đây cha đèn kỹ năng nhiều vậy trời quá trời ôi được thêm thiên tinh được thêm một viên thủy tinh thực hại cắt bớt ạc này đồ quá nè nhiều quá nhiều quá lập kỷ lục rồi nghìn cái mà ra tổng gì đâu còn toàn cái nịt thôi anh em tổng nịt không không Nhật cũng này cho anh cái đơn hết hàng em ơi 58 Còn có vài phút hết hàng Hết mấy hết hàng một cuốn rồi Cuốn này ngoài bán có 10 vạn cuốn rồi nè Mà không sao Mình có cũng nào mình cắn cho nó đỡ tiết kiệm cũng được Đó Bí kíp xong Rồi ờ, giao dịch này Quá Được hãy dòng lương chính á

Trời nhìn rương tùm lum tùm lum Nhìn bao sông to vang đầy trời Cát tình ta một đời Giáo gươm khắp mọi nơi Xoa thơ thành đại chiến kia Đời ta đã tìm nàng Ta quyết sẽ gặp nàng Dẫu cho thân hồn anh phải nát ta Giọng rương cái này ơi Quá nhiều anh em xem này cho khả một like chơi anh em ơi trong tầm này đồ nhiều quá đang dọn rương ra gài chút à, hiền tinh này có bóp an tinh đen thôi đỏ quên đi đỏ quên đi nam anh mà lần đầu tiên anh được 5 cục hiền tinh quá nhỏ cái gì cả mới được 5 cục hiền tinh nè à? vái thì áo vái trướng sống này đi giả tấu nè sống này anh em đi giả tấu chơi nha Khá chuẩn bị gia tấu anh em đi gia tấu cho nha Rồi Tiếp tục nè Nào giờ cái mặt nạ Khải nghiên cứu vứt mấy cái này qua Anh em mở mặt nạ này Mở mặt nạ cho bài cờ chính nó mang này Tất cả này Đá bóng sáng này biết là đá bao này Xám này Xám này Xám này Dòng kiếm Mở qua vào chồng rương ban rừng cá nhân sử dòng cấp lô độ viên thị tinh nữa nè hai bộ đại cao thủ nè dọn rừng cho nó sạch sẽ ngay tính tiếp nè bot bot càng khôn trội cái đình quá chợ rừng bực nà ok rừng bực nà rồi ăn chính này rồi anh ngang cá được 5 viên thủy tinh thêm được viên vừa rồi nữa là thành 6 viên thế là được 6 viên luôn em ạ một viên này rồi 6 viên đó thêm viên nữa 6 viên 6 viên tính ra lỗ rồi cái này bảy kim bảy kim lỗ lỗ chống cảnh rồi nè không có gì luôn lỗ chống cảnh rồi Thằng số quyền không có gì lỗ trong cánh luôn rồi Ôi chưa cắn luôn Quá trời kia này ốp cấp này Thank you tại người vui tí nữa cũng đổi phái rồi nè thì ngày mai đổi phái nè tự nhiên vui kỹ năng này đó tiềm năng này đó, có lệnh hết không có đợi chi vậy đó đó là châu nè à, ok đây anh em xem trong live chơi nha em ơi giờ khải ọp ạt ra khải uh, ờ, bỏ hết làm bài bót qua một rương bên kia này bài bót cả cất chắc được hơn một rương rồi hơn một rương là bài bót rồi